để uống rượu và cái chất sai Panati pata veramani sikha padang samadhi yami Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự sát sanh Adinna dana veramani sikha padang samadhi yami Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp ดาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิCon xin vâng giữ điều học là quý chánh xa, xứ tà dâm. Mù xá hòa đà về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa, sự vâng nói dối. สุราเมรยามาชาปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ก่อนสินวังซื้อเดียวปัลากุยจันสาสื่อเจยรวยองเร็วว่ากากเจะใสอิมานีบัญญาสิกขาปดาเนสาทุกังกตวาอาบมา anicca ta tăng à ma phan tê dạ xin vâng Silana sugatan yanti, silana pho samada, silana niputan yanti, tasma silang visu. Ha ye, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới cái chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cớ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch đừng có lâm nhơ sa thu sa thu lành thầy và dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính truyền đại đức minh hạnh đức từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tùng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây ấy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm nam mô phật tha giá nam mô tham ma giá nam mô sẵn kha giá Dạ kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quý giới. Dạ đã đến giờ chúng ta kể bài tin hôm nay sẽ kể lại bài tin pháp cú số 239. Giờ dạ, để thay mặt đại chúng Châu Rôm con xin được à, trung thỉnh đại đức tuệ nhẫn. Dạ. Từ bi hoan thì à, xung phong đại bài trình pháp của số 239. Dạ Nam Mô Phật Thầy dạ. dạ con kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn ạ. Dạ, Nam Mô Bút Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, con cung kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Thành, thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con xin được phép ngôn câu kệ số 239 ạ. Anupupe name thokan khane khane กัมมาราชกัมมาโรราจตาเสวานิธาเม นิธาเมนานามาตาโนอนุปเปนเมทาวิโทกะโทกังคเนคเนกัมมาโรราจตาเสวานิธาเมมานามาตาโน anupupe name thawi thoka thokang khane khane kamarora jata sewa nithamen ma namatano bậc trí theo tuần tự từng sát la trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình bản dịch của hòa thượng thích minh châu ạ à một lần nữa con kính đảnh lễ chư đại đức tăng và xin xin nhường mic cho room ạ Dạ, sa thú, sa thú lần hai, con kính tri ân đại đức tuệ nhận. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô sanh Sangha giá con kính lãnh lễ đức phật con kính lãnh lễ giáo pháp con kính lãnh lễ đức tăng con kính lãnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung con xin đọc ôn bài pháp cú số 239 phút tề ná mề thà vì thồ cá thồ cằn khá nề khá nề cầm mà rồ rá chá tát xề quá nít thá mề má lá má tá nồ Anu putte na me tha vi Thô cá thô cằn khá nề khá nề cầm mà rồ rá chá tát xê quá nít thá mê má lá mắt tá nô anu bút bề ná mê thà vi thô cá thô cằn khá nề khá nề cầm mà rồ rá chá tát xê quá nít thá bề má lá mắt tá nô bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình bản dịch hòa thượng minh châu từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngầm cũng dường thế ấy chắc dần quế nhơ bản phổ thơ của hòa thượng giới đức Dạ, cảm nhân đã ôn bài xong muốn mời bàn tay của cô tu nữ tuệ duyên và mời cô. Dạ, sa thú, sa thú cảm ơn chị cảm nhân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thần tọa minh hạnh, đại đức tuệ đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và Thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin à, đọc kinh Pháp Cú số 239. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á. Á nú búp bê nam mê tha quỳ thô cá thô căng khăn nề khăn nề cam ma ro rát chát tát xê quát nít tha mê ma lam mắt ta nô á nú búp bê nam mê tha quỳ thô cá thô cằn khăn nề khăn nề cầm ma rô ra cha tá xê tha mê ma lâm mắt tạ nô Kamarora chata se qua Nhịt tha mê ma là map ta nô bậc theo từng tự Từng sát na trừ dần Như như thợ vàng lọc bụi Trừ cấu ế nơi mình Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chắc dần ế nhơ phổ thơ hòa thượng giới đức dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của lào cai rồi lào cai đọc xong rồi mời à, à nhung phạm nhé dạ bây giờ à,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 bề na mê tha quỳ thô cát thô căng khan nề khan nề cầm ma rô ra chát ta se qua nít tham nề qua rít tham mê ma la ma ta nô dạ con xin đọc lại một lần nữa anu pup bề na mê tha quỳ thô cát thô căng khan nề khan nề Kham ma rô ra cha ta se qua Nít tha mê ma la ma ta nộ Bậc trí theo tuần tự Từng sát na trừ dần Như thợ vàng lọc bụi Trừ cấu uế nơi mình Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Từ từ chút chút mà hay Từng sát na một gỡ ngay ác mầm Thợ vàng lọc bụi trong ngần cúng dường thế ấy chấp dần ấy nhơ bản dịch của hòa thượng dưới đất con xin phép được kể ạ anupupe name tha quy thô ca thô căng kha nê kha nê kammarora cha tat se qua nitha me la ma la mặt ta no anupupe nametha vi thokatho kang khane khane Kammarora chatat se qua nithamela ma la mattano Anupupe nametha vi thokatho kang khane khane Cam ma ro ra cha tat se hoa ni tha mê ma la mắt ta nô. Bậc trí theo tuần tự, từng sát ma trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu ế nơi mình, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ từ, chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thợ vàng lọc bụi trong ngần, cũng dường cũng dường thế ấy chất dần ấy nhớ bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con đã đọc và kể xong con kính cảm ơn cô như pháp chú pháp toàn hạ con xin phép được à mời bạn à, nhung phạm ạ à, dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh ờ, đại đức ừ, đại đức tuệ tuệ đức um, um, quý cô tu nữ uh, cô như pháp con kính cô tuệ duyên con kính chào toàn thể đạo tràng con xin đọc uh, câu kệ 239 ạ á nú búp đê ná mê tha vi thô cá thô căng khá nê khá nê căng maro ra cha tá rá chá tá xê qua xê qua quá nít ta mê má lá mát má lá mát ta nô a nú búp bê ná mê tha thô cá thô căng khá nê khá nê camaro rá trá tá xêu quá nít tha mê nít tha mê má má lá má tá nô a nú búp bê ná mê tha huy thô cá thô căng khá nê khá nê Camaro Rá chá tá xê quá Nithame Mala Matano Bậc trí theo tuần tự Từng sát na trừ dần Như thợ vàng lọc bụi Trừ cấu ế nơi mình Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Từ từ từng chút mà hay Từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cúng dường thế ấy chắc dần uế nhơ của hòa thượng giới đức ạ dạ con xin gửi lại mic ạ Dạ Nam Mô Văn Đức Tam Bảo và dạ, con kính mạnh lễ ăn Đức Phật con kính đảnh lễ thần đức nó con kính đảnh lễ thần đức tăng và con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng con xin đọc câu kinh pháp cú 639 anupupi na me tha vi tho ca tho căng khát nề khát nề kamma rơ ra cha tát se quát nít thát nề Vanithame Matamatano Anupup Bề nắp mề thà quỳ kang khá thồ cằn khá nệ khá nệ Tạm mà rồ ra cha tát xề qua nít khá về na mê tha vi thô ca thô cằn tha nề tha nề cầm ma rô ra cha tát se qua nít kha mê ma la mát ta nô bậc trí theo tuần tự từ sát na trừ dần như thợ hoàng lọc bụi trừ cấu ế nơi mình là bản dịch của hòa thượng thức minh châu từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ hoàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chắc dần uế nhơ à, bạn dịch của hòa thượng giới đức à, con xin kệ anupumbe nam tha vi tho ca tho ca kha ne kha ne kamaro Cam ma rô ra cha tát chê hoa nết tha mê ma la mát ta Dạ con đọc bài xong rồi dạ Xin giam mít cho đạo tràng và xin mời vị tiếp theo ạ. <coughs> Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho thần đức tăng, con thành kính đảnh lễ thần tọa minh hạnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức tệ nhẫn, con kính lễ quý bà quý nữ, <coughs> con kính lễ cô tu nữ tệ duyên con kính lễ cô tu nữ như pháp à, con kính chào quý đạo hữu dạ con kính tri ân chú quách thà ná dạ con kính tri ân đầu tràng cho biết âm thanh rõ con xin phép đọc câu Phật ngôn 239 <coughs> con xin xin hỏi <coughs> Anubhuta về nam mê tha quy thổ cá thổ cần khá nề khá nề cầm ma rù rá cha cá xì quá nít tha mê ma la mát tà nô anu bút về nam mê tha quy thổ cá thổ cần khá nề khá nề cầm ma rù rá cha cá xì quá nít tha mê ma la mát tà nô bậc trí theo từng tự từng sát na trừ dần nơi thợ vàng lọc bụi trừ khẩu ế nơi mình của hòa thượng thích minh châu Anupuppe na me tha quy thô ca thô căng kha nê kha Kamarora cha ta se qua nê tha me ma la ma ta nô Từ từ chút chút mà hay Từng sát na một gỡ ngay áp mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường như ấy chắc dần uế nhau của hòa thượng thích minh châu dạ con kính tri ân đạo tràng dạ con kính dân mít đến đạo tràng nam mô bích tha dạ sa thu sa thu lần thầy <clears throat> nam mô bích tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sẵn kha dạ kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính lời lễ đại đức minh thành kính lời lễ đại đức tề đức kính chào của từ nữ tuệ duyên của từ nữ như pháp cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung <clears throat> dạ con xin được kể kinh pháp cú số 239 cảm ơn quý đạo hữu cho biết nghe rõ Anupupena <clears throat> me thawing thoka thokang khane khane Kamma ro raja tat sewa Nithame malamatano Anupuppe name kawi Thoka thokang khane khane Kammaro rajata sewa Nithame malamatano Bậc trí theo tuần tự na trừ dần Như thở vàng lạc bụi trừ câu ế nơi mình bản dịch của ngài Minh Châu từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cúng dường thế ấy chắt dần huế nhơ bản phổ thơ của ngài dây đức giả nam mô bút tha dạ con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 239 dạ bây giờ không còn bàn tay khác nên là con xin được thay mặt đại chúng trong room để cùng thỉnh pháp sư trước khi à, thỉnh đại đức về nhấn thuyết giảng bài kinh pháp cú số 240 ngày hôm nay <coughs> Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa พรหมจาโลกาทิปติสหัมปติกตัญญาริอันทิวารัง อาญาจถาสันติธา สัตตปรยคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมัง ปะชังความเทียนวันนาง g ậ m ยขันขว ẩ n k ัดย n p ล ậ t n h งจังยี h ư n g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 bởi nhân cớ tích cơ rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đẳng chí chi vẹn toàn Dạ Nam Mô phật Thầy thay mặt đại chúng trong room con xin được <clears throat> thành kính cung thiền đại định nhấn từ bi hoan hỷ lên thuyết giảng từng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 240 Nam Mô Bút Thà Giá. Và dạ, con xin được thành kính cung tiền để Đức Tuệ nhẫn Dạ, giờ này là giờ lên nghe Pháp Bảo. Chúng con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cùng với hội chúng đành lễ ân Đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantan Aviwademi Swakhato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagawato Savaka Sangho Sanghang Namasami Con nghiêm tình, thân khẩu ý, cung kính đành lễ, tán dương ân Đức Phật bảo Đức Thế Tôn đứng toàn chi diệu giác, vô lượng từ bi Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là Thầy cho chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình thân cầu ý cung kính đành lễ ân đức Pháp Bảo. Chánh Pháp Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và hành theo lời dạy của Ngài, người ấy sẽ chấm dứt được luân hồi sanh tử khổ đau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 Phước báo phát sinh nên chúng con kính dân đến chư đại đức tăng, kính dân đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời đế thích cùng tứ đại thiên vương. Các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, xúc sanh ngạ quỷ, phi nhân, atula và chúng sanh ở khắp mọi nơi. Và nhất là quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, mong cho tất cả quý ngài quý vị tùy phước báo thanh cao này để tiến tu trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Ai ai cũng liễu ngộ được lý tứ thánh đế và xứng đáng là con của Ngài trong diệu pháp này. Nam mô Bụt Thầy. Vô minh à, chúng đã ăn hết con mắt của chúng ta tới tối. Và đó chính là dĩ xét từ sắc xanh Vô minh chúng ăn hết tai của chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho đến khi đi ngủ. Vô minh và lậu hoặc chúng đã ăn hết cái mũi của chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho đến khi đi ngủ, hết kiếp này cho đến kiếp khác. Vô minh và lậu hoặc chúng đã ăn hết nưỡi, hết thân, hết những tâm ý của chúng ta từ lúc thức cho đến khi lúc ngủ. Chúng ăn hết đời này cho đến đời khác nữa. Đó chính là bài học của ngày hôm nay. À, và chúng ta đã quên mất à, diệu pháp. Hàng ngày chúng ta chẳng quên cái gì cả, chúng ta chỉ quên mỗi pháp như chúng đang là thôi. Mặc dầu chúng ta đang sống pháp nhưng mà chúng ta quên về chúng chúng ta chỉ nhớ những bóng ảnh nhớ những hình bóng nhớ những câu chuyện dở dang nhớ những câu chuyện đời đàn bà đàn ông nhà cửa chiến trường chiến tranh đói khát loạn lạc và chúng ta hoàn toàn quên mất cái thấy nghe ngửi đếm xúc chạm cứng mềm nóng lạnh căng trùng cảm thọ suy nghĩ tưởng hành thức chính vì chúng ta quên pháp nên là tâm của chúng ta đã bị xét nó ăn mòn vậy thì bây giờ làm sao à, thật là khó phải không à. và vô minh thì nó đã có thức ăn từ muôn thuở này nó lớn và trí tuệ thì nó vô cùng nó nhoi và nó chậm chạp dầu chúng ta có nghe diệu pháp đúng chăng nữa thì cũng một sát la trí tuệ sanh khởi trong một ngày trong một tháng thậm chí không có một sát na trí tuệ của danh và sắc thật sự sanh khởi cùng nóng thì chúng ta chỉ nhớ được cái pháp học nó chi đến nó tiệm cận vào trong diệu pháp ngay trong đời sống này và chúng ta luôn luôn ảo tưởng sức mạnh chúng ta học một chút rồi chúng ta à, thiền một chút và chúng ta mở những cái trường thiền chúng ta đem ra dạy mọi người hành theo tôi như thế này sẽ được niết bàn như thế này như thế kia nhưng mà họ không biết được rằng là duyên sanh của các pháp họ không biết thực sự trí tuệ sanh từ đâu liệu nó có sanh ra từ cái sự mà đặt để hay không hay là trí tuệ nó vận hành theo nhân duyên của chúng liệu có ai tạo ra trí tuệ liệu có ai tạo ra vô minh liệu có ai tạo ra các pháp được không và hầu như ai nói ra chúng ta cũng cảm tưởng người này rất là trí tuệ kia rất là trí tuệ nhưng mà chúng ta có thật sự kiểm tra được nơi sáu căn của mình không nếu như trí tuệ mà nó không phát triển từ nơi bạn thì liệu bạn có diệt trừ được vô minh từ nơi mình không? Như vậy thì ai ai cũng phải là cái hòn đảo của chính mình. Chứng được à, giáo pháp lời dạy của Đức Phật từ lời thân chứng của chúng ta trong đời sống hàng ngày thì không có cách nào thanh tịnh được và cuộc sống này rất là lạ kỳ chúng ta đi ở dưới đất nhưng mà lại muốn bay lên trên trời nhưng mà tay của chúng ta thì lại không có cánh và chúng ta học diệu pháp của Đức Phật hầu như cũng là như vậy sự thật thì rất là hiển nhiên trong đời sống này nó rất là nó rất đổi là là là thực hiện thực quanh quẩn đời sống nào cũng chỉ là cái cứng cái mềm cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái chạm cái suy nghĩ và thế giới chỉ có năm uẩn sanh khởi vô cùng ngắn ngủi và hoại diệt năm uẩn ở nơi mắt là khác năm uẩn ở nơi tai là khác năm uẩn ở nơi mũi là khác năm uẩn ở nơi lưỡi là khác năm uẩn ở nơi thân là khác và ý thì tập hợp như vậy thì chúng ta được rằng là giáo pháp thì không có ở đâu xa cả chân lý nó ở ngay đây nhưng mà vô minh nó che mờ đi à, không cho chúng ta thấy được sự thật nó chỉ thấy mơ mơ hồ hồ lâu lâu nó lóe lên một chút và mà nó có lóe lên được cái chăng nữa thì nó phải có cái con đường mà Đức Phật dạy rất là trơn chánh thì chúng ta mới nếm được cái hương vị đó như vậy thì cái sự chân thật là vô cùng lớn lao nơi tự thân của chúng ta từng chút từng chút một trí tuệ nó không thể nào không có thể ai dạy cho nó bắt nó sanh như vậy được trí tuệ nó chỉ khi nào được nghe đúng hiểu đúng về các pháp trong đời sống hàng ngày thì trí tuệ tứ nữ nó mới sanh khởi và kể cả nghe đúng rồi nó cũng không phải tự nhiên mà nó sanh khởi liên tục được nó cũng phải được vun bồi do cái duyên của nó hết ngày này qua người khác hết kiếp này qua kiếp khác và nó chỉ được vận hành như vậy thôi nó phải có đầy đủ các cái tính chất yếu tố ba la mật rồi những cái nhân duyên mà bốn cái nhân duyên mà đắc quả tu đầu quận thì chúng ta phải thân cận các bậc hiền trí nghe chánh pháp như lý tác ý và tùy thuận pháp hành nữa. như vậy ta thấy được rằng là muốn diệt trừ được các cái loại lậu hoặc này thì chúng ta phải hết sức là kham nhẫn nghe diệu pháp và khéo như lý tác ý không có một con đường nào khác thưa quý vị không có một con đường nào không có một con đường đặt để một cái trường phái nào đó mà có thể làm cho trí tuệ nó sanh khởi được và chỉ có nghe diệu pháp với cái sự như lý tác ý với chánh chi kiến này thôi và khi nào nghe cho nó thấm nhuần thì bản chất pháp nó đã hiện khởi theo nhân duyên ở đó rồi và khi đủ duyên thì nó sẽ giác ngộ và chân lý thì luôn luôn nó có mặt ở đây à, chứ nó không bao giờ xa rời cái cuộc sống của các bạn được nên là Đức Phật để có những người đang nấu cơm thấy cái bụi vào trong nồi cơm cũng đắc đạo quá có người thì à, à, thấy những cái giọt nước đang lăn trên cái dòng sông và nó nổi lên những cái bọt nước và nó tan biến vì đó cũng chứng được thánh quả có người đang thấy lửa cháy đang thấy cái giàn hỏa thiêu à, cũng chứng đắc đạo quả như vậy thì à, trí tuệ nó sanh khởi rất là tự nhiên và rất là tình cờ rất là chợt đến và cũng chợt đi nhưng mà nó lại được một cái thời gian vun bồi trong cái sự thầm lặng như vậy trí tuệ nó cũng được giấu kín nó cũng âm thầm ở trong nơi kín đáo của nó và vô minh cũng vậy nó cũng tích lũy trong chỗ rất là kín đáo nhưng mà ờ, nó cũng không có ngoài sáu căn này bị ô nhiễm và sáu căn này được thanh tịnh do vậy à, là chúng ta cần phải biết sắc là cái gì và xét là cái gì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh số 240 chúng con xin đọc cái câu kệ một lần ayaksa quát má hăng sát bút thi tăng tát tút tha giác tát mê quá kha đá rí e quăng aritho nacha ripam rinam sakap kamma ni na dâm tí đúc gà tinh tợ như chất sắc dĩ xét đã được sanh lên từ mảnh sắc sau khi sanh lên từ mảnh sắc nó ăn mòn chính mảnh sắc ấy tương tự như thế các việc làm của bản thân đưa người có sự thọ dụng quá mức kẻ lợi dưỡng đến khổ cảnh vậy chúng ta biết là sắc thì cái người à, kỹ đó khi người ta mua sắc về thì người ta hay để lên cái chân không người ta gác những cái gì đó để cho sắc nó không có tiếp chạm với đất với xương gió ngoài trời vì à, khi mà mua sắc về mà để dưới đất để ngoài trời thì nước mưa axit với này những cái hơi đất vào thì cái xét cái cái xét nó, từ sắt này nó dỉ ra nó dỉ ra những cái mạc đó và cái mạc đó thì nó lại bám ngay vào những cái kẽ những cái thành của sắc hay những cái mảng của sắc và sắc thì nó có cái tính chất axit à, mới này à, cái tính chất phân hủy của nó nữa thì nó lại ăn chính cái sắc đó và nó ăn mòn nó ăn mòn cái, cái thanh sắc đó và chúng ta biết là những cái mái tôn mái viết này kia khi mà người ta mái nhà người ta không có quét mà rác rưởi mà nó vào đó, nước nó đọng lại đó, à, thì bắt đầu dần dần cái tôm nó ăn ăn dần và nó mục nát à, hoặc là những cái người mà người ta đổ cái tấm bê tông ẩu tả mà người ta đưa sắt nó nồi ra ngoài tại sao mà sắt người ta phải đổ bê tông cho nó kín dày để nó bảo vệ cái sắt này không có bị xét à, nó ăn thì cái nhà nó mới cứng nó mới vững bền được thì uh, tâm vậy à, tâm này thì uh, mà nó không được bảo vệ ừ, nó chạy theo các cái dục lạc ngũ trần nó tham đắm và nó càng được bao nhiêu các dục lạc ngũ trần thì ờ, nó ăn rồi thì sau đó nó không có nữa thì chính cái sự thèm khát cái sự ước mơ cái sự khát khao à, cái dục vọng à, cái vô minh vô trí à, nó muốn đạt được cái điều này điều kia mà nó không còn khả năng nữa thì những cái ác pháp này nó ăn mòn mỏi nó nó làm cho tâm này nó nó bị à nó bị các cái cái lậu vặt này nó các cái ác pháp này nó nó hủy hoại ừ, nó hủy hoại cái cái nội tâm này ừ, nó hủy hoại cái nội tâm này. như vậy thì cũng là cái cảnh sắc thinh hương vị xuất phát đó ừ à, cũng sáu căn đó thì người trí chỉ khác với người ngu thôi nó chỉ có mỗi một sắc la thôi là người trí biết nó là cái gì tỉnh thức đó. còn à, người ngu thì không biết nó người ngu tưởng đây là người đẹp của tôi à, đây là cái người này tôi thích cái người này thương tôi nhưng mà người trí chỉ thấy đây là những bóng ảnh đây là những bóng ma của tử thần à, đây là những cái xác chết à, đây là những cái À, cái đồ bất tịnh được che đậy lại và một cái bóng ảnh dụ dỗ à, do à, do chúng sanh vô minh vô trí không biết không thấy ờ, chúng chỉ là các cái sắc vô chi đương tựa vào những cái tâm những cái quẩn và nó động đậy và chúng ta cho đây là một giai nhân hay là đây là một đấng quân vương quân tử nhưng mà thực tế à, nó chỉ là các cái sắc quẩn à, chứ nó không là gì cả thực tế nó không là gì cả nó không phải là ai cả nó không phải là một con người nào cả và nó chỉ nó chỉ được bơm vào những ngày tháng bởi những cái nhồi nhét vào ngày tháng trong những cái tử thi những cái đồ tịnh những cái nước uống những cái vật thực à, nó được vào được tuồn vào và cái sắc nó nó ẩn lên một chút xíu trong một thời gian dài hay một thời gian ngắn rồi nó cũng đổ vỡ ra mà thôi vậy nó nó không phải là một con người nó không có một cái gì ở trong những cái sắc này cả ừ, trong một cái sắc này cả nhưng mà người ngu thì thấy à, đây là con tôi vợ tôi à, và đây là tôi nên khi à, thấy như vậy thì họ đắm nhiễm họ muốn bảo vệ họ muốn làm cái gì đó để cho người đó thích mình thương mình quyến luyến với mình thì mình cũng quyến luyến với họ nhưng mà bắt đầu lúc đó ma vương dụ dỗ và đến khi tử thần tới cái vô thường tới à, thì họ không có kịp nhận ra đây là những thứ giả đây là những cái à, nhưng đây là những cái thứ đồ chơi của ma ừ. mà đã làm cho lớp lớp những cái à, những cái bộ xương ở trên đời này hết cái thế hệ này đến thế hệ khác hết cái chủng loài này đến chủng loài khác đều tan hoại tan biến ừ. thì một cái con mắt như vậy thì à, xét nó không có ăn được cái con mắt của mình nếu mà cái trí tuệ nó xâm ra thì à, nó làm cho cái tâm này sáng bóng trở lên nên là nó được bảo vệ nên là nó không bị xét ăn nữa còn à, chúng sanh không nghe diệu pháp của đức phật à, chấp cái này là tôi cái này là của tôi cái này là tự ngã của tôi thì à, chính những cái những cái chấp thủ đó à, nó sẽ ăn mòn mỏi các cái căn của mình và nó ăn thấu vào tim gan nó ăn thấu vào nghiệp quả và nó ăn thấu tận vào những cái cảnh giới luân hồi đau khổ là cái sự tai họa mà chúng ta phải biết cái từ uh, ayasa đó thì chúng ta biết đó là một cái từ gọi là ayo là một cái danh từ trung tánh à, ở câu kệ này chia theo xuất xứ cách là từ từ ờ, từ ấy từ ấy là từ đâu từ ấy là từ từ ấy từ từ tâm của mình nhiễm không có thấu hiểu được các pháp nên chấp thủ chúng là tôi là của tôi là tự ngã của tôi cái từ má năng là má ná là một cái danh từ trung tánh à, câu kệ này chia theo chủ cách là cấu uế vết nhơ dĩ xích thì là vết nhơ về vô minh về cái thấy về cái nghe về đối tượng thị giác về những cái âm thanh về những cái cảm thọ tưởng hành thức này vô minh về năm uẩn này cho rằng năm uẩn này là tôi là tự ngã của tôi à, mà không biết được năm uẩn này là duyên sanh là vô thường là biến hoại không biết được sắc này là kẻ giết người sắc này chính là quẩn ngũ quẩn ma thọ này chính là nơi chứa ngũ quẩn ma tưởng này hành này thức này phải không nếu mà không có thân ngũ quẩn này chúng ta có tham dục không chúng ta có ái luyến không à vậy à, chúng ta thấy rất khó để mà à, người ta có thể rời non nứt bể nhưng mà không có cái khó nào có thể rời được ý niệm về ngã những ai mà không có nghe diệu pháp của Đức Phật không có phát triển được con đường tứ niệm xứ mà kể cả có phát triển được tứ niệm xứ rồi cũng phải đầy đủ ba la mật và trải dài theo nhiều kiếp sống có đầy đủ nhân duyên để để được gặp chánh pháp nữa mới mới tận diệt được ý niệm về ngã chúng ta biết nè không có cái khó khăn nào không có cái lòng kham nhẫn và sự chân thật nào mà nó lại lớn lao cùng tận như vậy mới diệt được ý niệm về ngã mặc dầu đời sống ngày nào chúng ta cũng biết thế nó thấy khổ đó sáng ra chỉ có thấy được nghe ngửi nếm đụng chỉ có xúc miệng đấm răng rồi này ăn tuồn vào rồi này thải ra những cái chất ô uế bẩn thỉu như vậy nhưng mà rồi tối đến thì ái dục thương con cái rồi ái dục giữa vợ chồng nam và nữ à, chiều tối bắt đầu họ lại đánh son đánh phấn chạy chuốt họ đi tìm những cái tình nhân à, này kia chúng ta thấy được rằng là đó đó là gì đó là dĩ xét đó à, cuộc sống rất là hiện thực mặc dầu chúng ta chúng ta nói là chán chúng ta thấy là khổ nhưng mà không dễ gì để mà chúng ta thoát được à, cái ông chủ của mình chính là tham ái tham ái là một cấu quế chúng ta nói pháp hay như vậy đó nhưng mà sao vậy nó chẳng si nhê gì không có dục dịch gì với cái ái này hết á nói thiệt với quý vị à. bởi vì bất cứ khi nào cái tuệ ở trong tâm của chúng ta nó chưa sanh à, nó, nó chưa sanh thì cái pháp học đó, nó mới chỉ là một cái lền tảng rất là nhỏ nhoi thôi nó không nó không có đủ một cái gì để để mà chúng ta khẳng định được vì chúng ta thấy cả một cái quá trình vô cùng dài để tẩy trừ được các cái lậu hoặc này về cái từ má lá ở đây chỉ cho cái sự cấu quế cấu quế vô minh là cấu quế ừ. tham ái là cấu quế sân hận si mê tà kiến ganh tị tật đố sang tham vọng xẻng mà chúng ta có thích cái cấu quế này không <laughs> Ừ, chúng ta rất là thích cấu quế ừ, chúng ta vô cùng thích cấu quế phải không ừ, nó rất là dễ thôi một cái người đẹp đi qua mà con mắt của chúng ta à, không nhìn trước thì nó cũng nhìn sau à, vậy chúng ta thấy cái nháy mắt của chúng ta là đã có tham rồi ông chủ đã có mặt rồi đó rồi một cái giơ tay thôi là cũng giơ tay trong vô minh nữa thì chúng ta thấy có mặt à, từ sáng tới chiều khắp mọi nơi à, chứ không phải vô minh nó ở đâu đó đâu. vô minh trong đời này vô minh với cái thấy cái được cái nghe cái được nghe không có vô minh rồi à, tiếp theo nữa là cái từ samut thi tăng cái căn của nó là căn tha tiếp đầu ngữ của nó là tăng nó ở đây nó đó là Samutthati nhưng mà nó chia theo quá khứ phân từ à, thuộc về trung tánh đủ cách là đã đã được sanh tử đã được sanh tử tiếp đồng ngữ, sang là cứng à, hoàn toàn tiếp đồng ngữ từ tha đứng à, canh tha tức là đứng như vậy à, tatut tha giá tiếp theo là cái từ tatut tha giá đổ gồm có hai từ hợp lại đó là cái từ uttha giá và cái từ tas ở đây à, đó là cái động từ bất biến khi đã sanh từ nó ừ, khi đã sanh từ nó như vậy à, tâm này à, cấu quế nó sẽ nếu mà không có tỉnh giác chánh niệm thì nó sẽ lương vào nó nương vào thọ tưởng hành thức này các cái hình ảnh nó đi qua mắt qua tai qua mũi qua lưỡi mặc dầu nó chỉ thoáng qua rồi nó biến mất nhưng mà cái tưởng của chúng ta nó ghi nhận lại à, và từ đó cái xúc nó sanh thọ à, thọ thì nó duyên cho ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên già chết sầu bị khổ à. và um, xin có đọc à, cái câu ờ, mà gọi là của thầy thích thông nạc mà họ nói ở trên facebook ờ, ờ, ờ, về cái cô đó cô phản bác cái cái lý duyên khởi là cô nói rằng là cái hữu thì nó có trước cái thủ ừ. ừ. tức là họ họ họ nói rằng là họ nói rằng là bây giờ có nhà có cửa người ta mới chấp thủ <laughs> quý vị thấy và cái người ngu thì người ta nghe như vậy người ta nói ô vậy là đúng là trí tuệ rồi nhưng mà cái người trí người ta nói kẻ này không có biết cái gì về về lời của các bậc thánh hết cái hiện hữu này đâu có đâu có nói đến cái hữu đó <laughs> cái hữu ở đây chính là nghiệp hữu chính là hoạt động của tâm những cái suy nghĩ về hành nghiệp ở trong đó <laughs> mà họ nghĩ rằng có cái này thì mới chấp thủ <laughs> thì các bậc thánh đức phật cái nhà cửa ruộng vườn vui cung vàng điện ngọc với cái ngài có chấp thủ đâu <laughs> bởi vậy nên là chúng ta nghe diệu pháp đó, à, chúng ta hãy à, phải nghe cho thật kỹ à, và tam tạng kinh điển xin thưa với quý vị là tất cả những lời nói đó đều của các bậc giác ngộ đức phật và con của ngài cho nên ờ, chúng ta phải ờ, suy xét cho thật kỹ ừ. họ nghĩ rằng là có cái này để chấp thủ như vậy các bậc thánh cũng thấy cái này nó hiện hữu ngày có chấp thủ đâu như vậy <laughs> họ họ không biết được ừ. dạ. Rồi, ờ, tiếp theo nữa là là là cái từ xăng là cùng hoàn toàn hút là trên tha là đứng hạ cái còn cái từ Ừ, taruthaya ừ. ừ. là hai là, là một cái động từ bất biến là khi đã sanh từ nó khi đã sanh từ nó như vậy là cấu quế nó từ cái nơi tâm này từ cái lậu hoặc này nó sanh lên à, và nó ra rồi từ các căn này nó đó đón tiếp với các cảnh trần à, thì nó lại tiến vào và cứ thế thì nó xuất ra rồi nó lại thu vào à, lậu hoặc tức là cái lậu hoặc cái là những cái hình ảnh này nó được tuồn nó được tuồn vào à, và tham tưởng này sân tưởng si tưởng này nó nó tiếp tục nó nó hoạt động à, và nó lại tuôn ra à, như vậy thì cứ như vậy nó ở ngay trên căn của trong cái sự sống của trong đời sống hàng ngày thôi đậu hoặc nếu mà chúng ta khéo để ý thì rất dễ biết và chúng từ những cái biết đó dần dần chúng ta sẽ biết được cái vi tế của nó như vậy thì ờ, pháp nó không có ở trong kinh điển cái thực pháp nó không có ở trong kinh điển mà chúng ta phải khéo nghe kinh điển Đức Phật nói về cái gì nói về cái hiện cái thực tại đó là gì à, qua mắt qua tai qua mũi qua lưỡi qua thân qua ý ngay khi chúng ta tiếp xúc à, để chúng ta nhận ra được à, từng cái pháp một à, khi nó sanh khởi ừ. thì đó mới là cái à, đó mới là cái con đường à, đó mới là cái nhân cái duyên để chấm dứt cái luân hồi khổ đau này ừ. khổ đau và hàng ngày tất cả chúng sanh loài người của chúng ta nó chỉ chìm đắm trong có bảy cái sắc thô thôi là đã đủ chết rồi đó là màu mùi vị âm thanh với này cứng mềm nóng lạnh đó bảy cái sắc đó thôi bảy cái sắc ô đây đó với này năm cái căn năm cái sắc căn là nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thì căn thân căn như vậy là 12 cái sắc thô này là chúng ta đã thấy rằng là à, cả ngày ta cũng không nó ừ, ngày này qua ngày kia chúng ta cũng khó mà hiểu được nó không? Vâng, nếu mà hiểu được nó, à, ừ, à, là tứ niệm xứ nó đã tốt tốt đẹp lắm rồi đó ừ. Ừ. về cái vị tham à, chỉ có mấy cái sách đó thôi <laughs> mà thế giới này sao chiến tranh này à, động đất này cướp của giết người này, đủ thứ hết <laughs> Đấy, mà nó ừ, rút cục tưởng cái gì đâu nó chỉ là là mấy cái sắc đó thôi lậu hoặc nó chỉ sanh là cái mấy cái đó thôi à, là nhiều phần nhiều hơn Ờ, rồi tiếp theo cái cái nữa là cái từ nữa là cái từ uh, uttana là chúng ta biết là danh từ trung tánh là uh, việc đã đứng dậy việc siêng năng này. tiếp đầu ngữ út là lên tha là đứng cái từ mu la là à, cấu quế ha từ uh, gara gara nó cũng chỉ cho một cái danh từ trung tánh là chủ cách số nhiều là các cái ngôi nhà các cái ngôi nhà rồi à má hăng má hăng quanh lá quanh lá xác cô sắc chăng là biến nhát là vết nhơ của sắc đẹp ừ, của sắc đẹp quanh nát sát quanh lá chúng ta biết là một cái danh từ nam tánh ở đây chia theo uh, xã thuộc cách là của cái sắc đẹp như vậy uh, cái sắc đẹp này uh, thuộc về tứ đại hay là thuộc về cái thân sắc thân sắc đẹp và ngoài thân à, cô sách chăng là cô sách chá là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách là việc biến nhát biến nhát ừ. tức là cái người nào mà à, biến nhát lười biến cho thân của mình không có sạch sẽ mà biến nhát về tu tập thì làm cho tâm của mình à, đầy những cái cấu quế. Và tiếp theo nữa là cái từ uh, Pháp Ma Đô rakhato mana là sự sao lãng ừ, sự sao lãng sự phóng dật à, sự không sự quên hiện tại là cái vết nhơ của cái người đang canh gác ừ. cái từ à, pamado là pamada là một cái danh từ nam tấn chủ cách à, là chỉ cho cái sự sao lãng cái sự buông lung à, cái sự phóng dật và cái từ à, rakhato căn của nó là căn rắc nó chia theo hiện tại phân từ thuộc nam tánh và cái câu kệ này chia ở cái phần thuộc sở cấp là của người đang canh gác như vậy à, cái anh lính gác á, mà nhất là cái anh lính gác đêm á, ừ, mà nhất là gác và chiến lúc đang có chiến tranh quân địch mà gần biên giới á, à, thì cái anh anh gác đêm này rất là quan trọng anh đó mà ban ngày anh ấy không có ngủ hay là anh ấy mãi lo cái việc gì khi mà chiều đến anh đi gác đó, anh trên cái vòng gác đó mà anh không có quan sát anh không có tỉnh giác thì những cái những cái tên lính mà ở phe đối lập này những cái người đặc công đặc nhiệm chúng sẽ len lỏi vào và chúng sẽ bắn chết cái anh ta liền và thế là cái đoàn quân đó nó sẽ tiến vào cái sở chỉ huy và nó sẽ diệt hết tất cả cái sở chỉ huy đó và những cái hạm đội đó hay là cái trung đội đó hay là cái đoàn đội đó thì à, ở đây chỉ cho các căn của chúng ta cũng vậy các căn của chúng ta cũng vậy Ờ, chúng ta đau khổ ờ, không phải ai làm cho chúng ta đau khổ chính là những cái trạng thái vô minh phóng dật ờ, nơi tự thân của chúng ta trong đời sống hàng ngày mà chúng do không được thấy không được biết mà nó đã ngấm ngầm sai sử và nó mê đắm trong những cái thói hư tật xấu với những này cái men say của dục lạc ấy và nó cho ra những cái quả khổ để chúng ta biết là tham dục ừ. lúc mà hành nghiệp hành xử của nó thì luôn luôn là có lạc của các dục đó là cái vị ngọt của chúng mà người ta không biết được nhưng mà đặc biệt cái quả của chúng thì không bao giờ có lạc cái quả của chúng chỉ có khổ và đọa xứ thôi ừ. nhưng mà khổ cái là cái hành của chúng thì lại rất, rất là lạc À, có lạc có dục à, có rất nhiều những cái thi vị ở trong đó nhưng mà cái quả của chúng cho ra thì hoàn toàn đối ngược lại nhưng mà cái thiện á, thì nó rất là nhẹ nhàng thanh tao cái quả của chúng quả của thiện cho ra thì rất là mát lành rất là an tịnh nhưng mà nó này ít có sự hấp dẫn nhiều với chúng sanh à, rất có ít ít có sự hấp dẫn nhiều với chúng sanh đó là cái sự mà nên là chúng sanh ừ, sanh ra đời họ chỉ thích hưởng dục lạc thôi à, và ai ai cũng tán thán với nhau là có được cái này có được cái kia có được người yêu đẹp vợ đẹp nhà cửa con ngoan học giỏi này kia tiền nhiều bạc để là họ thích thôi à nhưng mà họ đâu có biết được à, đó chính là những cái xét và nó đã ăn ngấm ngầm từ nhiều đời nhiều kiếp đây và chúng ta để ý xem cả cái cuộc đời của mình từ sáng đến chiều tâm của chúng ta bất thiện nó nó mạnh gấp hàng ngàn lần lúc mà chúng ta có những cái khoảnh khắc của thiện rất là ít rất là hiếm hoi mà nói chi đến cái thiện mà nói tứ niệm xứ phải không? nói chi đến nói chánh niệm mà chúng ta nói chúng ta có chánh niệm thực tập chánh niệm có chánh niệm thường xuyên thì chúng ta biết là ôi chủ ơi nói đến đó thì thôi quý vị biết là cả một cái quá trình quãng đường mà nó vô tận nếu mà chúng ta không thực sự biết được cái bất thiện từ nơi tâm của mình từ sáng đến chiều nó nhiều đến mức độ như thế nào thì chúng ta cũng không hiểu được thế nào là khổ và chúng ta biết là sân hận thì có thể chúng ta có ít sân hận lớn thì chúng ta có ít nhưng mà cái sân hận nhỏ nhỏ bực bội ở trong người từ sáng đến chiều thì vô cùng nhiều nghĩ xấu về người này người kia thì vô cùng nhiều và nhất là những cái tham dục tham dục lộ liễu thì nó có khả năng là nó có ít nhưng mà tham dục thầm kín trong mọi cái đối tượng mọi cái hình ảnh rồi chúng ta nhớ rồi chúng ta tưởng tượng nó thật là kinh khủng mặc dầu vẻ bề ngoài của chúng ta là những vị sư tốt đẹp là những người phật tử trang nghiêm à, nhưng mà thực sự bên trong của nó là xét nó bám đầy nó xét nó bám đầy và câu này Ôi chắc là à, sư xin nói à, Đức Phật dạy cái câu kệ này à, à Tiếp theo là cái từ tát hả là nó hay là cái đó và uttara là sau khi phát sanh sau khi đứng lên cái từ à, xin xin lỗi này cái cái quên đấy đọc qua cái bên này cái từ uh, tiếp theo là cái từ uh, à, atithona charinang là người có sự, sự thọ quá mức tức là à, thọ dùng quá mức những cái cảnh trần ừ, tham ăn quá mức này à, ngắm nhìn những cái đối tượng à, xinh đẹp thích thú quá mức này à, nghe những cái tiếng âm thanh này kia quá mức vân vân à, quá hay là rất thô ná chari thô ná tức là cộng với từ cha nhóm từ lợi trong các cái vật dụng như vậy tham nó không đến từ đâu cả nó đến chỉ là những cái đồng bạc rách nó đến chỉ là những cái màu vàng của đất như là cái chỉ vàng hay là kim cương nó đến chỉ là những cái bức tranh những cái hình vẽ à, nó đến chỉ là những cái âm thanh à, rất đổi là vô thường thôi à, chứ không phải là nó là một cái gì đó mà nó nó nó xa vời với chúng ta nhưng mà những cái thứ này hầu như là hàng ngày nó giết chúng ta à, chúng ta luôn luôn mê đắm vào những cái thứ đó mà những cái thứ đó chúng ta tưởng nó mê cái gì đâu nó chỉ mê ngay cái những cái thứ rất đổi là là là, là, là, là tẻ nhạt là, là vô chi vô giác ở trong cuộc sống thôi à, chứ không phải là chúng ta mơ mê được một cái gì đó mà hầu như là ai ai chúng ta cũng sanh ra cũng có đầy đủ các cái sắc đó rồi cứ quanh quẩn và mê mẩn ở trong những cái bồn cầu trong những cái tấm gương trong những cái hình ảnh trong những cái bông hoa trong những cái giường cái chiếu trong những cái cái nhà trong những cái cái nơi trong những cái nơi mà à, chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia chỉ là những cái bóng ảnh của nó thôi ừ. và hồi ta không có nhận ra được nó ừ. và vẫn không thấy được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác à. thì chúng ta thấy chính chỗ đó mà vô minh đó, à, nó ăn mòn như vậy thì Đức Phật đã nói là sao mắt là biển sâu phải không à? là ngôi nhà hoang nhà trống là như vậy đó à, và những cái những cái hình ảnh màu sắc âm thanh là những kẻ trộm à, những kẻ trộm à, và tâm ý của chúng ta là những tên cướp à, không có thích thú những cái cái điều đó ừ mê đắm trong những cái điều đó ừ. và rồi sao vậy à, chính chúng lại quay lại giết chết chúng ta à, giết chết bằng cách nào tức là tâm của chúng ta chỉ ở trong cái lãnh vực đó thôi và rồi nó chết dần chết mòn theo những cái ác nghiệp đó và không thoát ra được và tiếp theo nữa cái từ um, thô Nachari à, Thola là người có sự lợi dưỡng vật dụng tiếp theo nữa là cái từ sani là của bản thân của bản thân cái từ à, kamani thì chúng ta biết rồi là các cái việc làm các cái hành động các cái hành động cấu uế qua thân qua khẩu à. khi mà chúng ta thấy có cái cơ hội khi có được cái hình sắc đẹp mà chúng ta có được cái cơ hội thì chúng ta sẽ tâm này nó sẽ xúi dục và chúng ta đạt nó được bằng cái cách này hay bằng cách khác ừ. với những cái bất thiện như xét từ sắc xanh sắc xanh này này ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác ừ, tự nghiệp dẫn cõi ác như vậy cuộc sống sanh tử thì chẳng có ai sanh tử cả mà chỉ có cái thấy sanh tử nghe sanh tử ngửi sanh tử đến sanh tử sắc sanh tử thọ sanh tử tưởng sanh tử hành sanh tử thức sanh tử năm quẩn này cứ sanh tử sanh tử sanh tử sanh ra rồi diệt mất sanh ra rồi diệt mất và nó cứ được tiếp nối tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và tâm của chúng ta thì à, đã bị những cái lậu hoặc này ăn mòn mỏi trong nhiều đời nhiều kiếp à. Vậy Đức Phật à, đã cảnh báo cho chúng ta biết như xét từ sắc xanh, sắc xanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp lẫn cõi ác về Đức Phật dạy cái bài kinh đầu tiên là bài kinh gì? Là bài kinh nói về tử thánh đế, ừ, nói về con đường trung đạo. lợi dưỡng thì cũng tạo ra ác nghiệp mà khổ hạnh thì cũng tạo ra ác nghiệp chỉ có con đường trung đạo thì mới chấm dứt được à, khổ đau quý vị chờ chút xíu mạng nó lên chậm quá Dạ, alo, alo. Phạm dân không còn nghe lời giảng của Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa. Dạ. Dạ, chắc ở Việt Nam trời mưa lớn quá chắc Đại Đức Tuệ Nhẫn đã rút bức rồi. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn trở lại rung vì không còn nghe tiếng của Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa. Dạ, con dân mất Đức Sư. và dạ, chắc đại đức tuệ nhẫn đã rất nét rồi và dạ. thôi con xin hồi hướng và dạ. và chúng con kính tri ân đại đức tuệ nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích và chúng con kính tri ân đại đức tuệ nhẫn và dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho lung chúng con được trọn vẹn phước báo và dạ, con kính dâng ít đến thượng tọa minh hạnh Bhagavato Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Buddha Napa Vena Sada Sati Kawan Tute Bhagavato Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Dhamma Vena Sada Sati Kawan Tute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 và dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời phật tử cùng cảm dân hồi hướng Ya ne vata santi vihara wa sine Thu te ga re vô thi ga re ta hình ta hình Ta tham ma đa đề na ba hoàn tu vô chi ta Sot thiền ga ron te tha vihara mang đa lê Thề ra cha mát cha na wa ca cha biết khao vô Sarami ca đà na pa ti u pa sa can Yama cha đề sa ni gama cha ít sa ra Sappana bhuta sukita bhavan tu te Yara bhu cha ye pi chan da sampa Sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tiết cha